Hello mọi người, lại là mình đây. Ở video này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người uh, uh, cách giao dịch trên uh, sàn BO. Ok, khi mọi người đăng ký tài khoản làm nói chung là làm tất cả các bước đầu tiên, các bước tạo tài khoản xong mình tính bật mã AFA, nạp rút tiền uh, mọi người thông thạo rồi, mọi người biết rồi. Thì bước tiếp theo là mọi người giao dịch. Thì uh, đầu tiên đối với những người mới mọi người ờ, chưa quen với cách giao dịch thì mọi người có thể sử dụng bằng tài khoản demo đây còn nếu mà những ai quen rồi thì mọi người sử dụng bằng tài khoản thực để giao dịch tài khoản thực thì ở đây mọi người khi mà mọi người thấy ở tài khoản thực nó là số đô là không đô này thì mọi người bấm vào mũi tên bấm vào cái phần mũi tên hai mũi tên quay ngược này và mọi người ví dụ đây ở ví mũi ở ví mọi người đây mình đang không để đô trong ờ, tài khoản này thì ở đây ví dụ ở đây có 50 đô thì mọi người muốn chuyển 20 đô sang tài khoản thực để mọi người giao dịch thì mọi người bấm vào 20 đô mọi người bấm chuyển nhập 20 ở đây và bấm chuyển đó còn nếu mà mọi người mọi người uh, muốn chuyển từ tài khoản thực này về ví cắt đi không muốn giao dịch ở tài khoản thực thì mọi người lại bấm vào mũi tên hai mũi tên quay ngược này để đảo cái tài khoản thực sang đây và mọi người chuyển ví dụ mọi người có 30 mọi người lúc nãy nãy mọi người chuyển 20 đô sang để mọi người giao dịch và mọi người đã có lãi ví dụ nha mọi người đã có lãi lên 10 đô và tổng là 30 đô thì mọi người nhập muốn chuyển hết 30 đô về ví để bảo toàn lãi thì mọi người nhập số 30 và chuyển thì số 30 ở đây nó sẽ chuyển sang bên này cất vào ví cho mọi người đó còn đối với những người mới thì mọi người có thể sử dụng tài khoản demo để giao dịch thử cho quen nha cho quen cách vào lệnh ở tài khoản demo này khi mọi người giao dịch hết 1.000 ờ, đô này mọi người có thể bấm vào mũi tên quay tròn này để, sẽ được reload lại 1.000 đô mới để mọi người tập luyện đây như hiện tại thì nó đang chạy ra cái đến kết quả ở dưới này mọi người để ý này ở dưới này nó hiển thị 100 kết quả từ quá khứ đến hiện tại mỗi cây mỗi quả bóng mỗi quả bóng hiển thị ở dưới này nó tương ứng với một cây nến ở trên này bóng này màu xanh tương ứng với cây nến màu xanh này còn cây nến đang chạy này tức là quả bóng này nó chưa chưa hiển thị màu này tức là cái cây nến nó đang chạy này cây nến này nó màu gì nó chạy xong 30 giây nó kết thúc 30 giây thì ở đây nó sẽ hiển thị màu đó đây còn 9 giây này à, ở đây nó vẫn đếm ngược này đây cũng vẫn đếm ngược này đây hết chạy hết 30 giây nó hiển thị màu xanh thì ở đây nó hiển thị bóng màu xanh ok đây với như hiện tại thì là nó đang chạy ra cây nến kết quả là ở hai cái nút mua và bán này mọi người không thể bấm được này là nó đang chạy ra cái nến cái nến kết quả rồi chúng ta sẽ chờ cây nến kết quả này chạy xong và mình chờ chúng ta sẽ chờ cây nến sau khi hai nút này nó hiển thị như đây như hai nút cây mua và bán nó hiển thị màu xanh và đỏ này thì chúng ta có thể đặt lệnh được này mọi người chú ý đối với những người mới mọi người chú ý khi giao dịch lên sàn mặc định nó sẽ để mặc định sàn sẽ để lệnh 10 đô mỗi lệnh 10 đô mọi ví dụ những ai tài khoản nhỏ mọi người muốn đánh lệnh một đô thì mọi người hãy nhớ kỹ là trước khi vào lệnh mọi người phải kiểm tra số tiền lệnh số tiền đặt lệnh ví dụ mọi người muốn đặt một đô thôi mọi người phải sửa thành một đó chứ mặc định mặc định là sao nó giờ mặc định là sẽ để là 10 đô Đấy, ai không chú ý mà vốn nhỏ đánh nhầm 10 đô mà ăn thì có thể là rất là vui nhưng mà nếu mà thua thì mọi người sẽ rất là uổng Đấy, mọi người chú ý cái phần đặt lệnh này nhá ở đây thì mình sẽ để mặc định là 10 đây nó đang chạy ra kia đến kết quả để rồi nên là mình sẽ chờ cái sau và mình sẽ giao dịch Đó, ờ, cây này chạy xong thì nó hiển thị bóng lên màu đỏ Đấy, cây này màu đỏ cây thì màu đỏ này bây giờ mình dự đoán mình dự đoán cây này ra màu xanh này mình dự đoán cây tiếp theo cũng màu xanh thì mình sẽ kiểm tra số tiền đặt lệnh này 16 giây mọi người nên đặt lệnh ờ, từ lúc còn khoảng 5 đến 3 ờ, giây còn lại mọi người nên đặt lệnh mình dự đoán cây sau là giá sẽ tăng tiếp thì mình sẽ bấm vào mua mình bấm vào mua này đó đặt lệnh thành công rồi, nếu lệnh này, nếu cây nếu cây nến này nó lên màu xanh thì mình sẽ thắng. Và mình sẽ lãi ra 9,5 đô. 0,5% à 5% phí sàn nha mọi người nha. Đánh 10 đô thì nếu mà thắng sẽ được 9,5. Còn nếu mà thua thì mình sẽ mất 10 đô. À, mình dự đoán cây này màu xanh. Ok, và nó về đỏ cái đỏ là mình thua đó nãy tài khoản mình là 1.000 đô à, vừa rồi mình đánh lại 10 đô mình đã thua 10 đô mình còn 990 đô ok bây giờ lệnh tiếp theo lệnh tiếp theo mình sẽ chờ cái uh, cái order người ta chúng ta hay gọi là cái order cái order này màu gì thì mình sẽ dự đoán đánh theo phương pháp ok tín hiệu của mình sẽ cho tín hiệu là giá sẽ giảm tiếp mình sẽ bán này bán khi mọi người ờ, đăng ký tài khoản dưới link của mình và được sẽ được tham gia group private mọi người sẽ được uh, tham gia các zoom training đào tạo về các phương pháp chơi cả phương pháp bóng và cả cách uh, phân biệt nến đọc nến đọc chạc để mọi người có thể kết hợp để giao dịch có thể tốt hơn ok lệnh này mình đã dự đoán đúng và mình đã lãi ra 9,5 đô đây mình ờ, còn thua 0,5 đô thôi lệnh tiếp theo mình sẽ chờ cây này đến tầm 5 giây gần 5 giây cuối thì mình sẽ đánh mình thì thường sẽ giao dịch kết hợp cả phương pháp bóng và phương pháp và nhìn đến nữa ok lệnh này mình sẽ đánh đỏ tiếp mình sẽ bán tiếp ồ oh, đánh xong thì cây nến này nó đổi màu sang màu xanh thì cây này có khả năng uh, nó sẽ lên xanh này lúc mình đánh thì nó đang kéo về đỏ cơ nó đang màu đỏ nhưng đánh xong thì nó kéo lên nó hiển thị màu xanh cây này mình có thể mình sẽ thua chúng ta phải ừ, rất là kỷ luật và quản lý vốn nha ví dụ một ngày mọi người cho phép thua 50 đô thì khi thua 50 đô mọi người phải nghỉ nghỉ là nghỉ không cố gỡ mọi người sẽ để sang ngày mai sang ngày hôm sau mọi người à, vào giao dịch lại chứ mọi người cố gỡ luôn lúc đó là mọi người sẽ rất dễ cháy tài khoản tại vì lúc đấy là sẽ mọi người sẽ bị tâm lý đè nặng và là tâm lý con bạc Đấy, lệnh vừa rồi mình à, lãi tiếp và mình lãi ra 9 đô này ban đầu là 1.000 đô và mình win hai lệnh xem lịch sử này lệnh mở đang chưa đánh lệnh nào nên không có lệnh mở bấm sang phần đóng này tức là các lệnh đã đã đánh đấy mình đánh ba lệnh thua một win hai tất nhiên đây là mình ờ, hướng dẫn mọi người bằng tài khoản demo thôi Đó. rồi mình sẽ giao dịch tiếp một lệnh nữa và đây ví dụ mình đánh ba lệnh mình đang ờ, win 2 thua một và mình đang lãi ra 9 đô thì lệnh tiếp theo mình có thể mình giảm tiền mình đánh về 5 đô 5 đô để ví dụ mình thua thì mình sẽ vẫn còn 4 đô lãi đó là một cách ờ, bảo vệ bảo toàn lãi nếu mà thua thì mình có thể mình ờ, chốt luôn ok lệnh này mình sẽ dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm dạ, và mình sẽ bấm vào bán Đó. Ờ, cái đến kết quả này nếu nó chạy xuống ra xuống và à, cuối cùng chạy hết 30 giây nó hiển thị màu đỏ thì mình sẽ win lệnh này. Lệnh xong mọi người để ý nhé, sau khi đánh lệnh xong lệnh mình đánh 5 đô. Sau khi vào lệnh xong thì à, sàn mặc định sẽ quay về là lệnh 10 đô. Nên là khi mọi người muốn đánh lệnh tiếp mọi người phải kiểm tra kỹ số tiền trước khi đặt lệnh. Họ lệnh này mình lại win tiếp. Ok đó nếu ra thiếu bạn giao dịch bằng tài khoản thực sẽ nhận được 9,75 tức là lãi ra 4,75 đô đó đây mình phần xem lại này mình đánh 4 lệnh win 3 này thua 1 và lãi ra 13 đô ok 13 đô là 13 nhân 13 đô là được 300 ờ, nghìn rồi 300 ừ, ừ, nghìn rồi đó, 300 nghìn một ngày bằng uh, mức lương cơ bản ở ngoài kia mọi người uh, lao động rất là vất vả 300 nghìn hơn lương, lương cơ bản nữa ok đấy được 15 13 đô thì mọi người có thể chốt nghỉ và để ngày hôm sau chúng ta sẽ giao dịch tiếp không có tâm lý tham nha không tham lam mọi người trong thị trường này mọi người tham là mọi người sẽ trái tài khoản mọi người phải có target rõ ràng ví dụ mục tiêu một ngày chốt lãi 10 đến 20 đô thì khi lãi được 80% rồi mà thấy ờ, không thể tròn được lên 20 ví dụ target 20 đô một ngày mà mọi người lãi được 18 đô rồi còn 2 đô thôi mà mọi người đánh lên đánh xuống mãi không tròn được 20 thì mọi người nên nghỉ nên chốt luôn chứ mọi người đừng cố tròn nhá có rất nhiều trường hợp vì cố tròn vì chỉ cố chỉ vì 1 đến 2 đô để tròn số thôi mà mất cháy luôn cả tài khoản 1.000 đến 2.000 đô đó mọi người phải biết đủ target như vậy target rõ ràng và một ngày cho phép lỗ bao nhiêu thì đủ lỗ đủ là phải dừng là phải nghỉ để ngày hôm sau vào giao dịch lại đó Ok, hẹn mọi người ở các video tiếp theo.